đó này múc múc gì hả dạ, múc chua. gì hả canh chua hả ờ. mà bao nhiêu bao nhiêu hộp bao nhiêu uh, bịch không biết nữa chắc trăm rưỡi gì cũng bà hai hả bà hai chỉnh bà té hả dạ. bà té cái tay bà hai đó gãy tay hay gãy chân xương chứ không có nhưng mà phải có bọt á bên này phát quà từ thiện nha các bạn ơi đấy hai hộp có gì đó nãy giờ con ngồi ờ. có sáu nó không chứ hai hộp rồi con có nói à con nói con nghe con nói con cái gì vậy cái thấy gì vậy ờ kêu bá mới dạ, bạn tới sáu thùng luôn đó bá mới con mà chết luôn á tới nữa rồi đó ha sáu thùng sáu thùng luôn á, tháng không chịu kiếm ăn nãy giờ bán cơm dư nhất luôn ờ kiếm ăn à, kiếm ăn ngu gì kiếm ăn kiếm chuyện cho vui ờ, mới bữa nay một rồi mà sáu chục thùng ờ, ghê chưa ờ, ghê chưa ờ ghê gớm sáu mới một thùng mà bãi sáu thùng ờ quả sáu thùng quá trời luôn á. <laughs> hết ờ, thường còn năm ừ. ngu gì đi kiếm ăn kiếm chuyện cho nó vui kiếm ăn nó vui <laughs> bỏ bỏ hàng đến nay ba hàng mà bà cái, cái cái mình nói chuyện vậy nó mới vui. này vui không <laughs> vui chưa em chưa thấy gì nào sớm giờ chưa thấy quýnh từ nào chứ người nào quýnh người nào chưa có chạy ra đường khóc ai nhớ trăm rưỡi nha cái này nha cái này đừng bỏ gì thiếu không cái đó là hết rồi đó nghe hết rồi đó thiếu rồi bây giờ nãy giờ mất có sáu mấy phần mà chưa được bắt được hết nữa bảy cho phát bà chưa được phát nữa mà cái này nãy giờ nữa là canh chua nào canh chua quá trời ngon quá trời luôn chú ốc ơi giải cứu giải cứu giải cứu chú ốc chua hay đậu ờ, đậu hũ <laughs> đâu có đụng cái con của mình không không không quen sắp không trăm rưỡi nha ờ một bọc rồi này bắt đâu? Bóc hai trăm rưỡi à bọc nguyên bắt đầu ừ trăm rưỡi Nói rồi nó bụng hỏi hỏi con chạy ờ. lên ăn bắp chưa hồi giận nữa nè bắt ờ, đầu ăn hả cứ ăn bắp rồi là không được hỏi con ừ này chị ăn ngon ngon ha nó đỏ mà ngon ha sớp ha gạo nó ngon nó nó cũng dẻo giống như nào này nó nở nó nó xốp nè gạo này dễ nó cơm nè đúng rồi gạo nấu nhiều nó cũng ấy nó đó cơm quá đẹp nè trăm năm chục hộp cơm một trăm năm chục hộp cơm nha các bạn ơi một trăm năm chục hộp Sao để ờ, chụp chụp cho nó thấy ờ, cái món kia luôn để vậy chụp hình không thấy món kia. Đó, đó. bên đây ờ, là nó có chồng món chín là phải Thấy cái món kia lại thấy nhiều vậy. Để cho thẳng kìa, thẳng luôn, để thẳng luôn, miếng thủ thẳng hết ra. Đúng rồi. Đó, vậy cho đẹp. Đó, họ còn xả nữa, xả đổ vô nữa ông chuẩn bị xong rồi à tại lúc nào con biết nó biết vậy không cái sườn ha kia, tao trọng cái gì gửi lắm ma rồi Ồ, chứ gì thì bỏ lỡ chị nhớ đây nhìn nhỏ thấy con ba cái đem về để thôi tao làm dữ lắm làm nhân đạo đó tao làm nhân đạo thấy hai mẹ con tạo cho mình lo đó tạo đói thằng đó đây đây xã để để để sáu lấy muỗng để cho người ta đợi để đặt trốn nha đẹp nè đây đây bà bà, bà, bà nào đây hả đây đây đây múc này để nha Ờ, quá ngon Vậy là để trên tàu hũ luôn phải không? tàu hũ muốn đi tôi khỏi à. để là miếng tàu hũ á rồi quay rồi đi đi rồi quay rồi đó hết quay ở ngoài đó. ta ham quay mẹ chưa mà bà tự chưa tự chưa quay tự chưa quay chưa quay anh để mới quay ông thầy chưa quay mà lên không lên có luôn cái nào cũng có hết trơn á cố con quay nà chứ không có qua bên ờ, mỹ lên nhắc bình luôn đi bà báo chút xíu tới liền kìa bả đời bả đời quay phim kìa bắt đầu quay phim cho bà thấy cho bà lên à, lên lên truyền hình chưa ăn để mất sao ăn không cái khác cái khác ủa sao nay nhìn thấy các bạn đổ dốc dưới vậy ta này thấp hơn kia thấp hơn cái bạn đó mà à. dốc nó dữ vậy bữa nay có nhìn kỹ thấy dốc dữ vậy không nó thấp hơn rồi chụp bên cái hả? Cô quá rồi Quá đẹp rồi sáu rồi vô đây làm làm mẫu luôn rồi làm đi làm đi làm tôi đó bà bà lên bà lên kìa bà tư vô đây vô quay cái mặt qua đây nè quay cái nít qua chụp không thấy à. <laughs> chụp cái mặt không chụp cái nít à cái nít chụp quá ờ cái nít luôn để đây để đây để báo luôn nè gặp nít già nữa rồi dạ rồi đó xong này đậu, đậu hũ chanh chua đậu hũ phải không chanh chua <laughs> chanh chua đậu hũ bữa nay ờ, cơm chất lượng nha dạ rồi bọc đi dạ, ờ, bọc không bọc canh chua canh nóng cũng được canh nóng 100 150 à, bọc à, canh chua